cái đó mọi người ngày xưa mình đã không có điều kiện đi học rồi thì bây giờ con mình nó thích là chiều luôn cô chú à, okay all right well I đây mẹ uh, mở kìa They, they will feel different to, to wearing these because yeah, these are basically heel, it makes the feet slide forwards obviously they've got a bit of heel which they're not used to so yeah all right let's put this one back on then okay mua cái hộp cái giày rồi nè cô chú cái đôi giày dễ thương quá trời luôn đây cái này gọi là tap dance tap dance tap dance dạ yeah, tap dance không biết à, Việt Nam gọi là tiếng Việt gọi là gì nữa là cái này là có có cái miếng ờ, thép dưới đây nè mọi người là nhảy nhảy là nó kỳ lộc cọc lộc cọc lộc cọc á bữa nay em chi sẽ học hai lớp nhảy luôn học cái lớp ờ, múa ba lê xong rồi sẽ học cái lớp này mình vẫn đang đến sớm nè cô chú 10 giờ 45 mới vô học lên cô chú bây giờ mới có bây giờ mới có 10 giờ 25 mà phải đợi thêm ờ, hai chục phút nữa xong rồi á uh, học 45 phút rồi nghỉ giải lao 15 phút rồi học thêm 45 phút nữa là 12 giờ rưỡi mới đi đón chi đó cô chú anh chị đã về nhà rồi nè cô chú anh chị bây giờ thì à, tặng quà sinh nhật cho ba chi chi chiều nay thì sẽ đi ăn tiệc vâng. à, sinh nhật với à, vâng, cả gia đình đó cô chú đại vâng, gia đình có ba mẹ nè rồi cô dì dượng rồi em họ nữa <laughs> Happy birthday daddy chi Happy birthday daddy chị hát chị xin đấy no two boy let's sing happy birthday to daddy It's Tomorrow? Thursday. Yeah, but we we we we do it before we go to the party, right? Why? No, you can do it tomorrow morning if you want. Do it at the party. No, don't do it at the party. I don't want to fuss. What yeah. it? Your are Yeah. I'm getting up for you, Daddy. Smiling, I didn't have oh, it. Mom. Daddy, open this for Maybe I should be doing this tomorrow get your car? Where's your car? No, the car. No, it's Pablo. There's nobody. I've had one for 49 years. What's, a, what's another year going to matter? No. are lucky you have a bit a present. I want the Wait, wait, wait, wait, let me open it. Why is it pink? Really? What? I know you're not perfect. <laughs> but I love you a lot anyway. <laughs> Nanny? Daddy. You got the wax, Sam, eh, look. Why, yeah. why I give you now because I want the wax. I, I put mum give it to mum. <laughs> oh, ah, thanks, babe. Give me chip chip. Give me chip chip. Give me chip chip. Papi, come on. Open the present. Give me chip chip want cuddles. Open the present. Lucky monkey. Open the present. Right. Dad, can you get me phone? I'm kind of busy right now. <laughs> Murdering! <laughs> oh, Red pants? Yeah. Pants for a home? Good. Thanks. Yeah. Don't forget. Paul Smith. You Paul Smith in Sports Direct. let's open it together. Oh, this is I buy you a Paul Smith, I buy my £10. I hope this is from Flannels. No. Daddy, open it. I don't know, I don't it. It's, it's from Gucci, I like. Goes with the pants, look. <laughs> God. That was the thing, I felt something inside. It's money. The bride. really? What's in there? It's way too expensive for wearing at home. No, this is not out. joy. Yeah. Really? You can wear it tonight. And the pants D joy. if you want. They look like pants. You can go to the cafe. Go to the cafe. All right. So, thank you very much, my love. No, mine. Out. Really? <laughs> I got one, I got one more card. You're not happy now. I'm happy. Come here. Dad, did you oh, open goodness. one? Xin chào. Xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào cô bà cô chú. Bây giờ cả nhà đang chuẩn bị đi ăn ờ, sinh nhật của ba Chi Chi nè cô chú. Let's go. Bye bye, I love you. Đi <laughs> thôi mọi người ơi. Mom. Happy Mother's Day, Mom. Yeah, how can Mother's Day over năm nay ngày của mẹ là rơi vào ngay cái ngày sinh nhật của Tony luôn á cô chú anh chị cho nên ờ, hôm nay ăn tiệc sinh nhật của Tony mà sẵn là ngày của mẹ luôn cho nên là hai cái ngày gộp lại là mọi người rất là đông đúc luôn cô chú anh chị Hôm nay cả đại gia đình của Kim đi ăn ở cái nhà hàng của người Anh luôn á cô chú. Cái nhà này có tuổi thọ là hơn cả trăm tuổi rồi của ờ, gia đình đó xong rồi người ta sửa sang lại ờ, thành ờ, cái nhà hàng. Vẫn có người sống ở trên lầu á cho nên không gian rất là ấm cúng mọi người. Bên đây là dì Dượng và hai người em họ nè cô chú anh chị. Còn phía bên đây là ba và chú chú thì độc thân đó mọi người Can I order the, uh, Amazon? and you have the one with the red. You know what they no. bookmark bookmark that's it for me. Yeah. So in the store they got something like nah let us chocolate. Just this tell me. oh, sorry, it was just the on the side here. Oh, sorry, I Right, yeah. yeah, okay. Yeah, okay. yeah so take it off the uh, I bought my new one. Yeah. Okay. You're welcome. So there is a kid's bar bread. There is a little You like it? I do. Nana, you know it's so that, that's what Yes, please. Yeah. And I walking not be such a day. You want to it? i as well. Yeah. I'll take the squid, please. Uh, and the... lamb The Same as Thank you. has everybody ordered now? Mm, yes, yeah. we have, yeah. yeah. Ja? Lên, lên, lên. Yeah, yeah, you're not going to do that. Just leave the whole stadium. Take it away. Yeah, mum. She's only stood there for 45 minutes. Yeah. Good days to Happy birthday to you. Happy birthday, to Tony. Happy birthday to you. Not buggers. Cheers, thank you. Mr. Fire Brigade. Honey, yeah, cheers, rap. Is that what you were up to before? Bánh sinh nhật này là Kim nhờ mẹ chồng mua mang tới đó cô chú anh chị để tạo à, bất ngờ cho Tony. Thank you. You got the same, honey? Yeah, I mean, three lynchmen have all got the oh, same. Oh, really? give it to me or you? Yeah. Just you. Yeah, just the bin. Got the burger with no onion and no bacon. Thanks, Liz. Chị có gì á? Đừng lại coi coi. Nó tay pizza. Ấy trời trời trời trời trời. That pizza looks good, mate. no, not you. Not you, Moon. Don't worry. Hey, Gordon. Doesn't feel like a set of a set of keys for a Ferrari. Weapon of uh, weapon of choice. Đây là thiệp sinh nhật của em họ làm tặng cho Tony nè cô chú anh chị có in hình của gia đình nè Hôm nay là một ngày à, họp mặt rất là vui cô chú anh chị. Vừa sinh nhật của Tony và ngày của mẹ nữa. Cả gia đình à, thỉnh thoảng mới có à, dịp họp mặt nhau. Mọi người ăn uống cười nói tâm sự rất là vui vẻ ha cô chú anh chị.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 Oh, thanks guys, that's great. Love it cake Who wants cake? No. Carol. You want cake? Anybody want cake? Good. You want a bit of cake? No, A small one and I'll have some of golden. Half a gold. Half a gold. Half a cake.